Xin chào toàn thể nam 500 anh em Hôm nay trên video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một siêu phẩm sóc đĩa bịp của T Casino Đó chính là những con bát tàng hình à, theo trên à, màn hình của anh em Đây là một loại bát tàng hình không tang Đấy, Bát tàng hình không tang nha anh em không tăng tích gì cả anh em có thể kiểm tra bằng đèn led này khò qua lửa này uh, hoặc là ngâm với nước đều không ảnh hưởng gì cả nói là nó không tăng vậy thôi nhưng mà thực chất nó là trốn tăng anh em nhé trốn tăng nghĩa là cái đít bát này anh em soi kiểm tra trong suốt ngâm bát ngâm qua lửa đấy, kho qua nước thoải mái à, đánh rất là hiệu quả và nhanh luôn à, nét căng à, thì à, cái dòng bát này à, nó có hai loại một là bát à, tự động và hai là bát khiển thì à, với những con bát tự động nó sẽ đánh ờ, anh em chỉ cần sóc nó sẽ hiện trên màn hình đấy. còn những con bát khiển này thì anh em bấm khiển nó mới hiện đấy. tùy vào anh em sở thích thôi anh em sẽ sử dụng loại nào cho nó hợp lý với những con bát khiển này thì nó sẽ được cái lợi thế chính là tiết kiệm pin hơn loại ờ, bát ờ, tự động bát tự động thì anh em đánh ấy thì anh em sóc phát là mắt camera nó mở tự động mở luôn mà anh em ừ. gọi là bát tự động thì nó sẽ tự hiện lên màn hình thì à, nó sẽ được khoảng từ 200 quả mở bát cho đến hai trăm rưỡi gì đó tùy vào anh em anh em sạc pin à, khoảng 4 đến 5 tiếng nó sẽ đầy và khi đầy anh em đánh thì nó sẽ hiệu quả đấy từ 200 đến 300 phát mở còn à, ờ, với những con bát tự động này anh em có thể mở được tầm uh, 300 đến 400 quả Đấy, nên rất là hiệu quả cho những cuộc chơi kéo dài <clears throat> nhưng mà <clears throat> nó hay ở một cái chỗ là anh em có thể luồn bát vào trước đấy, luồn bát vào trước xong giữa giữa cuộc chơi hoặc uh, cuối cuối cuộc chơi anh em mới đến mới đến mới chơi thì người ta sẽ không nghi ngờ gì anh em anh em luồn bát vào trước sau đó anh em mới vào đánh sau đấy thì nó sẽ hiệu quả hơn thì uh, đây mình sẽ test thử cho anh em xem cái con bát này anh em nhìn thấy sự lợi hại của nó nhé đánh rất là hiệu quả mình đã khóa mắt camera ở đây đây mình sẽ mở ra cho anh em xem ok sóc cái và đánh rất là đơn giản đây là một cái mẫu bát uh, thửa của mình Đấy, chuyên dùng để uh, chiến đấu thì uh, anh em mà muốn uh, đặt cái mẫu bát riêng theo uh, yêu cầu của anh em thì mình cũng có thể uh, đặt cho anh em được nhé có thể làm cho anh em được Đấy, anh em chỉ cần đợi từ 4 đến 5 tiếng là có thể làm được thôi ok mình không nói nhiều nữa mình sẽ sóc cái trực tiếp cho anh em cảm nhận còn chi tiết cụ thể như thế nào thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số hotline trên màn hình 0844 17 hoặc là 0834 66 à, nhân viên bên mình sẽ tư vấn giải đáp cho anh em đấy hãy nhớ lấy hai số hotline của tôi nhé uy tín luôn bảo hành cho anh em thì à, bảo hành 6 tháng còn anh em nào muốn thử hàng thì cứ lên trực tiếp cơ sở bên mình có hai cơ sở một là bến xe miền đông hai là bến xe mỹ đình đấy anh em gần cơ sở nào thì lên cơ sở đó để mình được tiếp đón anh em nhé sóc cái cho anh em này sóc hết sức là xanh chín anh em chú ý màn nhé đây là một cái màn dây đó nhìn rất sắc nét đúng không ạ sấp đôi đấy tất tay xuống tiền sấp đôi kể cả là anh em đánh bảng vị cũng chuẩn đấy anh em nhìn sấp đôi này tiếp tục sóc cho anh em nhé anh em khi có kỹ thuật bên ngoài thì anh em sẽ được uh, tặng thêm một bộ rung đấy bộ rung phím với nhau thì mình sẽ lấy cho anh em xem Đó, anh em nhìn đi lại tiếp tục sắp đôi rất chuẩn chỉ đúng không ạ tiếp tục sắp này anh em cái sóc tơi vị thoải mái đó kể cả là đè vị lên nhau anh em vẫn nhìn rất là rõ nha cái này là ba trắng à ba đen một xanh lẻ này đấy cho anh em nhìn kể cả là đấy như lúc nãy là mình bị đè vị lên nhau nhưng mà nhìn rất là sắc nét đúng không ạ vẫn nhìn rõ là ba đen một xanh đấy nhiều con bát mà làm không chuẩn người ta sẽ không thể nhìn thấy cái trường hợp mà anh em bị đè vị đấy ba đen một xanh đấy. rất là chuẩn luôn tiếp tục này những con bát tự động khi anh em sóc xong đặt đĩa xuống là nó sẽ hiện trên màn hình đấy. nhưng với những con bát khiển này anh em phải bấm khiển thì à, nó mới hiện lên thì đấy chính là lý do để giúp nó sẽ tiết kiệm pin đấy anh em nhìn xem tiếp tục bị đè vị sấp đôi này đấy anh em nhìn xem bị đè vị vẫn nhìn rất là rõ ràng luôn mình à, từ xa mình nhìn mình còn nhìn thấy nữa là anh em à, khi anh em làm kỹ thuật thì anh em sẽ cầm trực tiếp cái màn to này đấy, làm rất là tiện lợi đấy là anh em trường hợp anh em kỹ thuật bên ngoài còn nếu mà chẳng may như không có kỹ thuật bên ngoài sao anh em luồn bát vào cho người khác sóc cái thì anh em sẽ đứng trực tiếp bằng làm bằng cái con điện thoại này mình sẽ cho anh em xem bằng cái màn của điện thoại 6300 này anh em bấm hiện màn lên sau đó bấm khiển nhìn rất rõ lại sắp đôi đấy, anh em có thấy rõ không ạ đấy sắp đôi nha rồi ok sắp đôi mở đấy. anh em có thể ngụy trang bằng cái màn 6300 1280 đấy, còn rất là nhiều loại màn khác đấy, đánh rất là tuyệt vời đúng không anh em chả một bát nào đánh chuẩn bằng bát của Tecasino đâu nha sắc nét rõ ràng nhất thị trường và giá cả thì cũng là rất là hợp lý nhá tiếp tục này bấm khiển chỉ anh em bấm khiển thì nó mới hiện đấy anh em nhìn thấy không ạ sắp đôi đấy. sóc hoàn toàn xanh chín tiếp tục tứ tử đấy xuống tất tay bảng vị tứ tử đấy tứ tử em rất là chuẩn và nét đúng không anh em Đấy. chẳng còn gì để chê trách với con bát này đưa bát vào là chiến thắng 100 phần trăm mua hàng đặt hàng thì anh em cứ liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình nha 084417 từ vị trí hoặc là anh em có thể comment trực tiếp số điện thoại bên dưới nhân viên bên tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy nhân viên bên tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino nhé Đấy, xin chào nha, nó sắc nét